Kính thưa anh chị và các bạn, đây là khu đô thị Summerstone bởi Dio Hortons, tọa lạc tại Wesley Chapel, Florida. Khu đô thị này khởi công xây dựng vào đầu năm 2021 và có giá kêu bán trung bình là 200.000 cho mỗi căn. bên kia họ cũng có cái à, khu community đang xây nữa mà mình chưa có biết cái tên là gì tại vì họ mới để cái bảng lên thôi mà chưa có họ xây cái à, cái cổng á mà chưa để cái bảng lên mình không biết community loại tên gì không còn à, phía bên này là bên này là Summerstone Summerstone là cái chỗ để mình quay trên trên không cho mọi người xem á. cô chú anh chị và các bạn hôm nay mình đi qua một chỗ builder mới chỗ cái builder này họ build nhà từ 200 trở lên nha từ 200 thì cái chỗ này nó gần cái chỗ widening Ridge thì à, đây là mấy căn nhà mẫu họ mới vừa xây lên nè nó nằm ở trên uh, Route 56 nghĩa là 56 mình ghé qua để mình quay một chút nhà cho các bạn xem ok cho cái văn phòng này á, để cái số ở đây là 866 475 à, 3347 thì à, cái builder là Dior Hawthorne American Builder America's Builder thì à, các bạn nào muốn tham khảo thêm thì à, gọi số này Hello Hello Is anybody here? Ủa? Cái thui vậy? mai ngày mai họ mở cửa lại thì cái chỗ nhà này họ build từ 200 trở lên nha 200 ngàn trở lên thì à, ai muốn mua nhà thì ghé ra đây thì mình chạy à, sẵn là mình chạy vô kia mình coi mấy cái nhà kia cho các bạn xem bữa nay rảnh rảnh mình chạy ở đây mình quay à, quay nhà mà có một cái là bữa nay xui là ngày lễ à, Easter nên văn phòng họ đóng cửa mình vô văn phòng không được thì mình chỉ chạy phía ngoài thôi mình chạy xuống dưới kia mình à, coi mấy cái nhà mà họ xây rồi á coi cái dạng nhà nó xây làm sao để cho mọi người xem thử à, biết cái, à, cái mẫu mã nhà như thế nào nè chạy nhà chỗ này nó sang cái nó lồi nhỏ nhỏ thôi chứ không có lại lớn tại vì cái nhà nhà hai nhà hai trăm ngàn mà đâu đâu có mình đâu có expect lớn lớn ờ, nhà lớn rộng được phải không thì ờ, chỗ này là mấy cái nhà mẫu nè họ họ họ đang xây nè cái nhà mẫu họ xây mà chưa có xong khu này thấy cũng tương đối uh, nằm đường chính cũng đẹp để mình chạy xuống đây mình cho để mình ghé vô mấy căn uh, chỗ này cho các mọi người xem thử cái, cái nhà nó làm sao rồi uh. như trong này cũng có mấy gia đình ta mới về vô hay sao á mấy cái bảng mà họ để xô á là nó bán rồi nha cái chúng tí người ta đặt nhà người ta mua rồi nó nó xây lên đó là xô rồi xô là bán rồi á chỗ này nó xây à, nhà loại à, một lầu và hai lầu rồi tùy theo mẫu mã mình chọn họ xây cho mình thôi và đương nhiên nó không có bự à, rộng giống như tụi bên à, Wilding Ridge cái nhà này thì cái nhà giá giá rẻ phải không nhà này một lầu thì nó xây hơi dài tí giống như nhà này một lầu nè để mình vô căn này trình quay cho các bạn xem nha căn này một lầu mình không biết bao nhiêu phòng ngủ mà để vô chổng mình quay rồi mọi người có thể hình dung được cái nhà này bao nhiêu phòng ngủ nếu gì vô cửa thì phía bên tay phải này như là cái uh, gara mình đã có cái vùng bình đây có hai phòng ngủ bên đây phòng ngủ bên đây phòng ngủ với một cái bathroom nằm đây ở đây là cái này là chắc là kitchen với living room thì cái nhà này nó cũng tương đối nhỏ thôi nó không lớn mà vừa giống như gia đình à, hẳn hai chồng hai đứa con thì ở nhà này thoải mái thì bedroom thì cũng uh, small à. nhỏ hơn cái nhà của thằng em mình phía sau thì cái đất này This is in the back Nhà phía sau những cái nhà nào mà lên hai lầu thì cái đất phía sau nó rộng hơn nhiều nhà bên dưới cái nhà cái bên này không hồi à, nó xây gạch lắc lên tới lầu 2 luôn chỗ này nó có đặc biệt cái là nó xây gạch lắc lên tới lầu 2 nên à, ở trên nó có, nó có thể tường nó nó, nó nó chắc chắn hơn cái chỗ này đặc biệt có cái là nó xây nhà từ ờ, từ ở dưới lên nó làm bằng ờ, gạch hết à, mọi người xem cái nhà cái nhà bên kia mọi người có thấy nhà đó không ok căn nhà này căn nhà kế bên á phần đông nó xây cái nhà giống như là gạch từ ở dưới lên tới lầu 2 luôn phần đông số, số đa số ở Florida họ xây ở lầu 1 là gạch block ở trên họ làm cái ờ, bằng gỗ cái frame rồi họ đóng lưới rồi họ ra Jack Stucco còn ở đây á chỗ này á, đặc biệt có cái là họ xây từ ở dưới lầu 1 lên tới lầu 2 là gạch hết nha thì ở chơi à, cái cái mái nhà thì họ làm bằng single thì single phần đông là chỗ chỗ nào họ cái mái nhà ở đây không có làm bằng single chứ chỉ căn nhà này là đậu được hai garage này là vô phía trong nè đó How you doing, man? Hi. How you doing? I just do a small video. Uh, okay. Ở chỗ này họ đang số đa số họ đang quay uh, đang uh, làm nhà ở trên lầu. Thì mình vô mình quay uh, xin phép họ quay cái cái video đây thôi. Ở dưới lầu 1 này nó có cái phòng phòng chơi. Phòng chơi đây chưa xong nha còn lầu 2 thì nó có ờ, phòng ngủ còn bơi bối bơi bối lắm Okay, this is the first first bedroom. này là cái phòng 1. Phòng ngủ đầu tiên. cái master bedroom này nó rộng hơn cái mấy nhà kia cái cho nên nó có bốn ngủ this is four bedroom nè this is pretty big yeah yeah họ đang làm thì uh, theo mình thấy thì ở trên lầu này nó có bốn phòng ngủ bốn bốn phòng ngủ một phòng ngủ đây cái uh, master phía bên bên này và thêm hai phòng ngủ nữa nó nằm ở hướng bên này nghĩa là bốn phòng ngủ trên lầu 2 ở dưới lầu là chỉ có phòng ăn phòng à, phòng ăn với à, nhà bếp đây là là một nè ok. thì theo mình thấy thì ở dưới lầu này nè nó có cái garage à, nhà bếp phòng ăn phòng khách à, trên lầu thì à, trên lầu nó có à, bốn phòng ngủ à, phòng tắm à, dưới lầu thì một phòng tắm tất cả là ba phòng tắm bốn phòng ngủ nhà này nhớ nha cái builder là Dior Hawthorne builder là Dior Hawthorne đã nằm ở trên à, Route 56 ở Wesley Chapel để, để mình chạy vòng vòng nữa cho mọi người xem những căn nhà khác như thế nào cái này là ở đây là sơ sơ phía ngoài nè phía ngoài họ họ quay à, họ xây nhà phía ngoài đó Điều bữa nay à, thứ bảy mà cũng có nhiều người họ đang ra làm việc ở đây yeah. cái bên kia thì à, bên đó thì mọi người ta đang à, lót cái cái cái, cái nóc nhà đang làm cái mái nhà bên đó và đóng single theo mình thấy thì cái khu này cũng tương đối lớn phải không nhà này nó, giá nó cũng không à, không quá cao nó cũng bình dân thôi à, mình thích có cái là họ xây à, gạch từ à, dưới lầu 1 lên tới lầu 2 luôn thì cái có đó là thấy cái nhà mình nó chắc chắn hơn cái bình thường phải không đa số thì ở ở ở miền Nam Florida này thì họ xây nhà giống như lầu 1 thì họ xây bằng gạch lầu 2 họ làm ờ, bằng ờ, cái frame bằng gỗ và họ chát tackle họ giống như họ chát xi măng á thì à, đó mấy người ta đang làm việc nè tụi này nó lái xe đây nó bán đồ ăn mang cái beo vô kêu um sùm ở dân để mình chạy lại đây mình đậu xe chỗ này cái mình quay chỉ nhà phía trong cho mọi người xem cái nhà ở trong như thế nào thấy cái nhà này nó quay nó làm cái cũng đẹp quá Steven cô thấy cái nhà này nó ra nó xây à, xong rồi mà một lầu để mình vô mình quay cái nhà một lầu với à, thôi coi nó cái dạng ở phía trong nó làm sao nó để giá là trung bình từ 200 ngàn thì mình nghĩ cái nhà lầu 1 cái nhà mà một lầu này á, mình nghĩ là cái giá là 200 ngàn của nhà hai lầu có thể cái giá nó cao hơn để mình vô cái quay cái nhà một lầu này cho mọi người xem cái như thế nào nha ok cái nhà này là nhà một lầu nè mình đi vô này thì nó có à, phía bên tay trái này nó có hai phòng ngủ hai phòng ngủ bên đây phòng ngủ chính giữa là một phòng à, giữa là một phòng tắm ở phía bên này nữa là nó có một phòng ngủ riêng nữa đó thấy không cái nhà này thì nó giống giống như cái nhà của à, em của mình cái nhà mình quay hồi xưa bên kia là 267 ngàn á nè phía sau nè để mình đi qua mình quay phía ngoài thì xem nè phía ngoài nè phía sau phía sau này là phía sau hè sau hè này còn đông rồi cái đấy mình trồng cái là được không? Đó. Thấy giờ Đây là phòng master rồi là đa số ở đây là họ làm cái phòng master họ họ lót uh, thảm còn nếu mình muốn lót gạch hoặc lót gỗ thì mình phải trả thêm cái option đó nha dạ. yeah. cái phòng này là cái nhà này là y hệt như cái nhà của em của mình luôn nè nè y hệt luôn con cái là bây giờ họ họ chưa cái gắn điện nên nó tối thui mình đi vô mình quay không có thấy khó thấy thôi thì trong cái phòng ờ, phòng master này nó có một cái nhà, nhà, nhà tắm nhà tắm nằm bên kia và cái bathroom nằm đây cái, closet nghĩa là nó có hai nó có cái à, cái đồ à, bồn rửa mặt cho nam và nữ bên ở ngoài này ra thì nó có cái phòng chu vi của phòng ăn với cái phòng khách thì à, nhà bếp nó nằm đây nó nhà này thì một vợ chồng hai đứa con ở nhà này thoải mái ba phòng ngủ hai phòng tắm ok vậy mọi người ok vậy mọi người quay sơ sơ cái nhà này thôi nhà này là ba phòng ngủ hai phòng tắm xây ở đây rất là nhiều mà tại cái này mình chỉ xây mình xem được cái nhà họ đang xây thôi rồi mình chưa có thấy được ờ, cái cái cái cái cái, ờ, cái nhà mà nó xây xong rồi Steven xin cảm ơn mọi người đã bỏ thời gian xem video của mình. Xin vui lòng bấm nút like, chia sẻ video cũng như đăng ký kênh và hẹn gặp lại mọi người ở một video sớm nhất. Bye bye.